À, chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình cổ phiếu 360 độ ngày hôm nay và hôm nay chúng tôi sẽ nói về số à, về cổ phiếu MWG và cái số này nó có một cái một số cái điểm mà nó đặc biệt hơn sự cái số này nó có một cái số một số thứ đặc biệt hơn so với cả những cái số lần trước đấy là ở cái chỗ là bởi vì do tình hình dịch covid hiện nay cho nên là thành ra là chúng tôi uh, thực hiện giãn cách và không tụ tập đông người cho nên là chúng tôi sẽ côn với cả các bạn mà hôm nay sẽ cùng thảo luận với tôi về cổ phiếu thế giới di động à, qua online và bây giờ thì tôi sẽ xin phép được bắt đầu với cả cái cổ phiếu ngày hôm nay và tôi giới thiệu là tôi là Phạm Việt Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư và người sẽ trao đổi với tôi về cổ phiếu thế giới di động ngày hôm nay là bạn Bách đến từ bộ phận research của VN Direct và bây giờ để quý vị không phải chờ lâu thì chúng ta sẽ sang cái slide đầu tiên của ngày hôm nay slide đầu tiên nói về tổng quan của cái công ty thế giới di động này thì cái công ty thế giới di động là được thành lập bởi chủ tịch nguyễn đức tài và cái công ty đã có một cái tốc độ tăng trưởng rất là mạnh trong quá khứ 2016 đến 2020 nghĩa là cái các bạn có thể nhìn thấy là trong 5 năm thì doanh thu và lợi nhuận của công ty đã tăng gấp đôi so với cả so với cả quá khứ và đây là một trong những cái bước tiến mà mình có thể nhìn thấy là nỗ lực rất là lớn của ban lãnh đạo đối với cả cái hoạt động của kinh doanh của công ty này thì thế giới di động là cái công ty mà đang thực hiện trong lĩnh vực bán lẻ à, cái lĩnh vực bán lẻ này là sẽ bao gồm là họ có chuỗi cửa hàng thế giới di động chuỗi cửa hàng điện máy xanh và chuỗi cửa hàng bách hóa xanh chuyên về bán đồ điện tử và đồ bách hóa chúng ta có thể nhìn thấy cái số lượng cửa hàng cũng đã tăng rất là mạnh trong quá khứ của họ Nam và đây là cái công ty không phải không còn phủ à và đây không còn có cái gì mà có thể nói nữa thì chúng ta có thể thấy được rằng là Thế giới di động là cái công ty mà bán lẻ hiện tại là top 1 của Việt Nam và thị phần số 1. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cả cái ba luận điểm đầu tiên của công cổ phiếu này. Ba luận điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu Thế giới di động. Thứ nhất thì đấy là vị trí số 1 của ngành bán lẻ thứ hai nữa là ban lãnh đạo của thế giới di động thì rất là năng động và rất là active trong việc là tìm kiếm đổi mới hay là thêm các dự án bán lẻ mới để qua đấy thì giúp làm động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp trong tương lai cuối cùng nữa là cái các chỉ số tài chính của công ty cũng rất là hấp dẫn ví dụ như là RE tăng trưởng rất là tốt và duy và luôn duy trì ở những cái mức cao và bây giờ thì tôi sẽ sang cái ờ, luận điểm đầu tiên đấy chính là cái việc là thị trường bán lẻ của Việt Nam rất là hấp dẫn và MWG là doanh nghiệp số 1 thì mới bắt có thể nói về cái phần này cho quý khán giả được nghe Ừ, thì uh, xin chào mọi người thì nhận định đầu tiên của mình đó là về MWG đó là vị trí số một giải ngắn lẻ ở trong các mạng là là di động về máy xanh cũng như là bách hóa thì là đi về cái bối cảnh của Việt Nam thì bối cảnh Việt Nam nó rất là thuận lợi cho thị trường bán lẻ nhất là khi mà chúng ta chiến thắng dịch Covid trong năm 2020 giúp cho đó là GDP luôn luôn duy trì được tăng trưởng và đồng thời đó là cái thống kê của World Cup và IMF thì uh, mức tăng thu nhập của Việt Nam thuộc top đầu trong vòng 25 năm đó ờ, là từ năm 2000 cho đến dự kiến năm 2025 thì đấy với những cái tiêu chí này thì cho thấy đó là công ty Việt Nam rất là hỗ trợ cho các công ty bán lẻ với nhu cầu tăng và uh, nền kinh tế ổn định AI đó là về dân số thì thực tế đối với cái uh, quy mô dân số của Việt Nam thì giảm tương đối là quy mô dân số dân số trẻ với um, ờ, mức độ tăng khoảng hai phần trăm một năm thì uh, đây là một dấu hiệu rất là, là khả quan Ờ, cho các doanh nghiệp bán lẻ khi mà có thể tạo nên được nhiều nhu cầu từ việc tăng trưởng trên vốn như thế này và cơ cấu thành thì tăng lên khi mà mức độ đô thị hóa tăng cao hơn uh, ờ, để khiến cho cái nhu cầu về bán lẻ ngày càng phát triển và đây đã tạo ra cái à, điều kiện rất là tốt cho à, các công ty bán lẻ và đặc biệt đó là công ty di động có thể bắt được cái đà tăng trưởng trong thời gian kế tiếp ok và đó là đó là đó là cái um, điều kiện vĩ mô hỗ trợ cho um, việc uh, hỗ trợ cho sự tăng trưởng cho thuế di động trong giai đoạn sắp tới và đi vào đồng tiền đầu tiên thì thuế di động đã rất thành công trong những năm vừa qua khi mà đã biến mình trở thành là công ty dẫn đầu ngành và đứng thứ nhất trong ngành bán lẻ về à, điện thoại di động cũng như là điện máy như chúng ta thấy từ trên slide đó là trong năm 2020 ở vòng ngoài đó, thì à, thị phần của thế giới động về mạng điện thoại di động đã chiếm đến 55% thị phần toàn quốc thị phần điện máy chiếm 50% cũng như là các máy tăng sau một thời gian đẩy mạnh phát triển và đặc biệt là đạt được một cái sinh à, uh, thời khi bằng covid thì cái nhu cầu à, tiêu dùng về thực phẩm tăng cao hơn đã khiến cho là thị phần của mã xanh chiếm khoảng 23% ở thành thị và 13% ở nông thôn cái này chỉ thống kê cho cái các cái uh, chuỗi bán lẻ thực phẩm uh, theo kênh NT là kênh uh, giao dịch hiện đại đó là chưa kể đến những cái kênh uh, uh, truyền thống như là ở chợ hay là các kênh khác cho nên là cái mạng bất hóa xanh này đây là một động lực tăng trưởng mới cho thế giới di động và kỳ vọng là sẽ tiếp tục giúp cho thế giới di động uh, phát triển trong những cái thời gian sắp tới à, nhìn về những cái chart bên tay trái thì chúng ta đều thấy đó là đây là uh, kết quả của đi stock khi mà chúng tôi uh, xem xét lại về vị thế của MWG thì rõ ràng khi mà so sánh với uh, ngành bán lẻ nói chung của những thị trường nói riêng thấy di động luôn duy trì được một cái gọi là sự ưu việt của mình về các mặt là cam kết với cổ đông về tốc độ tăng trưởng về khả năng sinh lời cũng như là về vị thế doanh nghiệp tuy nhiên thì nếu mà so về sức khỏe tài chính thì thấy di động đang có một sự cụt hơn chẳng qua thì à, với với việc mà mở rộng liên tục như vậy thì cái uh, uh, sức khỏe tài chính của thế di động nó cũng sẽ bị uh, tác động cho nên là cái về mặt về mặt uh, sức khỏe tài chính thì thế di động không bằng uh, ngành cũng như là thị trường tuy nhiên bốn phần còn lại đã xác định cho thế di động đang là một cái vị thế rất là lớn và dẫn đầu ngành cũng như là thế di động đã lọt vào top 2 của các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong năm 2020 chỉ đứng sau tập đoàn Vingroup kết quả của lễ di thì như bạn uh, bạn duy đã trình bày thì thực tế mà nói thì doanh thu của các mạng đều duy trì đạt, đạt tăng trưởng tăng đối với những cái cổ phiếu đối với những mạng đã bảo hành như lễ di động thì doanh thu của lễ di động vẫn đang duy trì uh, gọi là đi ngang tuy nhiên đối với những mạng mới mà thế di động đã phát triển đó là bất phá xanh thì như mọi người có thể thấy đó là sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2020 20 ờ, triệu là 148% số cùng kỳ cũng như 2020 là tăng gần 100% số cùng kỳ à, tỷ trọng đóng góp doanh thu của bách hóa xanh à, ờ, là lên tới khoảng tầm 20% trong tổng doanh thu và đây trở thành một cái động lực chính cho cái di động trong thời gian sắp tới sau khi mà mạng à, ờ, điện máy xanh cũng như mạng à, điện thoại gần như là bảo hòa à, cập nhật nhanh một chút về kết quả kinh doanh của quý một vừa rồi thì quý một vừa rồi thế di động doanh thu vẫn duy trì đã tăng trưởng đó là 5% nhờ vào sự đóng góp của bách hóa xanh khi mà tăng trưởng 32%. Đối với lợi à, nhuận ròng thì thế di động vẫn duy trì đã tăng trưởng được 18% trong cùng kỳ trong quý 1 năm 2021. Và như vậy à, đó là lần điểm đầu tiên về cái vị trí số 1 của ngành bán lẻ mà thế di động đã cho chúng ta thấy Ok, rất là cảm ơn Bách bởi vì đã nói cho nhà đầu tư nghe về cái việc là vì à, cái việc là cái tiềm năng của ngành bán lẻ của Việt Nam và cũng như là cái vị trí số 1 của thế giới di động đã giúp cho họ có được những cái gì ngày hôm nay. Nhưng mà Duy thì muốn thay mặt nhà đầu tư thì muốn hỏi Bách thêm một số thông tin. Ví dụ như là thế thì tại sao mà thế giới di động lại có thể có thể đứng được cái vị trí số 1 của ngày hôm nay? Và cái thứ hai nữa là liệu khi mà thế giới di động tham gia vào cái mảng bách hóa xanh chẳng hạn thì họ có cái khả năng gì mà khiến mà đối thủ chưa chắc đã bắt chiếc được hay là đối thủ chưa chắc đã làm tốt được để mà họ có thể có được cái vị trí số 1 của cái mảng bách hóa xanh này mà khi mà mình biết là ví dụ như là Sài Gòn Co-op hay là Vinsmart à, à, hay là Vinmart thì có cũng họ cũng rất là tấn công cái thị trường bán lẻ bách hóa thì Bách có thể cho nhà đầu tư biết thêm được không? Ừ, thì à, đối với cái à, à, ý thứ nhất này á thì rõ ràng là cái di động đã thành công quá khứ và phần lớn có thể nó đến từ rất là nhiều yếu tố và yếu tố lớn nhất bác chỉ đó là đến từ việc đó là một ban lãnh đạo rất là nhiệt huyết và một cái chế độ quản trị của di động à, xây dựng một cách gọi là bài bản khiến cho là cái di động có thể quản lý được số lượng cửa hàng rất lớn và lên tới bốn 000 cửa hàng trong cả ba mạng một cách hiệu quả cái thứ hai đó là À, khả năng tập trung với là khả năng tập trung vào kinh doanh của à, các ban lãnh đạo đó là việc đó họ chỉ tập trung vào việc đó là khả năng xin lời mở những cái mạng mà họ cảm thấy đó họ làm tốt à, nói à, nói chính khác đó là cái việc mà họ luôn duy trì được cái thái độ dịch vụ cũng như là các um, uh, chất lượng cung cấp cho uh, cung cấp cho người tiêu dùng khiến cho người tiêu dùng luôn luôn tin dùng và trở thành một cái thương hiệu lớn khiến cho là cái động luôn gọi là là một cái thương hiệu giúp cho nhà đầu tư luôn hướng người tiêu dùng luôn hướng đến chẳng hạn như ví dụ như là uh, bây giờ nếu mà tư vấn được một cái uh, mua một sản phẩm mới về điện máy hay điện thoại thì uh, nhiều người họ sẽ hướng đến là gợi ý cho bạn bè mua ở thế di động bởi vì sao bởi vì chế độ hậu mãi bởi vì dịch vụ cũng như là bởi vì cách cung ứng của thế giới động đang rất làm nó rất là tốt đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó là tại sao là đối với bách hóa xanh á thì chủ yếu của thế giới động là họ đang làm tốt nhất vì họ có thể ở miền Nam có nghĩa là họ bách hóa xanh hiện tại chỉ mở ở miền Nam thôi và họ đang tận dụng ở chỗ đó là tận dụng những cơ chế quản trị mà họ đã rút được rút ra được từ uh, cái động và điện máy xanh để áp dụng cho bách hóa xanh cũng như là xây dựng cái quy trình logistics mà đảm bảo được nguồn hàng luôn luôn tươi sống và uh, có quy lợi nhuận cao cho uh, cho công ty thì thừa luôn được cái cái cung cách dịch vụ thì khiến cho là cái à, họ triển khai bách hóa xanh là rất là nhiều lợi với những cái limit giá rõ ràng giá tốt hơn so với uh, chợ hoặc là những cái cửa hàng khác giúp cho uh, bách hóa xanh là cạnh tranh rất tốt ok à, đó là đó là một số ý của mình về cái à, hai cái ý mà như à, vừa nói Ok, vậy thì mình có thể tóm tắt lại được rằng là đối với cả cái mảng di động hay là mảng điện máy xanh thì cái yếu tố thành công của họ đến từ cái việc là ban lãnh đạo cái yếu tố con người đúng không? Và đối với cả cái mảng uh, bách hóa xanh thì là bởi vì do họ đã có cái kinh nghiệm trong ngành bán lẻ rồi và sau đấy thì là họ có thể uh, họ tiếp tục duy trì cái kinh nghiệm đấy cho cái mảng bách hóa xanh này thì bây giờ là cái thị phần của cái bách hóa xanh hiện tại là đang bao nhiêu nhỉ Bách nhỉ? Ờ, à, Duy có thể trở lại cái slide uh, à. số 7 Ok. Thị phần của bách hóa xanh đang khoảng là 23% ở thành thị, đó là thành thị ở Việt Nam. À. Và khoảng 13% ở nông thôn đó là những cái thành phố cấp 2. Đây là thống kê theo Excel thì đây là thị phần theo các kênh modern trade với là những cái kênh mà thống kê được là những cái kênh mà có chuỗi và và và người ta có thể có lấy được thông tin còn đối với nếu mà nếu mà tính thị, thị phần chung cho cả một cái um, thị trường về bách hóa mình nghĩ đó là chắc phải dưới 10 phần trăm thôi và tiềm năng của thị trường này còn rất nhiều bởi vì chúng ta không thể nào tính đến được đó là các quy mô về chợ hay là những trung tâm uh, tiệm tạp hóa nhỏ lẻ khác nữa thì thì chúng tôi cho thấy đó là bách hóa xanh hiện tại đi đầu trong cái uh, chuỗi hệ thống MT về uh, grocery về về về bách hóa nhưng mà nó vẫn còn rất là mỹ bánh rất là màu mỡ trong cái thị trường này Vâng, à, thì tôi cũng muốn ờ, bổ sung thêm cho quý nhà đầu tư về cái lợi thế cạnh tranh của MWG vì sao mà mình nên chọn cái doanh nghiệp bán lẻ này thì đầu tiên là mình cũng đã thấy là cái doanh nghiệp bán lẻ này là cái doanh nghiệp số 1 của Việt Nam và à, điều đầu tiên mình cần phải thấy đấy là cái thị trường bán lẻ của Việt Nam là cái thị trường mà màu mỡ và hấp dẫn nhất bởi vì do là cái cơ cấu dân số vàng và cái tốc độ tăng trưởng thế thì làm cách nào để MWG họ có được cái ờ, khả năng mà để giành được cái vị trí số 1 trong cái miếng bánh hấp dẫn này thì đấy là thứ nhất là đến từ cái con cái yếu tố con người yếu tố văn hóa doanh nghiệp và để mà có cái yếu tố văn hóa doanh nghiệp này thì phải đến từ cái đội ngũ ban lãnh đạo của họ rất là aggressive và rất là rất là năng động nhiệt huyết và tôi sẽ và chúng tôi sẽ trình bày ở trong cái ờ, luận điểm tích cực thứ hai ngoài ra nữa thì là còn phải đến từ cái hệ thống quản trị của họ cái hệ thống quản trị của họ ở đây thì là chính là nếu mà quý nhà đầu tư có thể à, quan tâm thì tìm hiểu kỹ hơn về cái ờ, bộ máy ban lãnh đạo của MWG thì sẽ thấy rằng là có một số người là xuất thân à, xuất thân ra là làm là về các hệ thống về IT nghĩa là họ rất là mạnh về công nghệ chính vì thế cho nên là giúp cho họ có thể phát triển được cái hệ thống bán lẻ của họ một cách độc lập mà không cần phải dùng nhiều đến sự trợ giúp của các bên thứ ba và ngoài ra nữa thì là MWG hiện tại như mình đã biết là đang có vị trí số 1 thì cái vị trí số 1 này sẽ giúp cho cái số cửa hàng của họ là tăng rất là mạnh cái số cửa hàng nhiều như thế này thì sẽ giúp cho cái doanh thu của họ là lớn nhất Việt Nam luôn mà cái doanh thu bán lẻ của các mặt hàng mà họ bán là lớn nhất Việt Nam ví dụ như là nếu mà Samsung mà bán ở Việt Nam thì chắc chắn là họ sẽ phải nghĩ đến MWG hay là Apple mà bán hàng ở Việt Nam thì họ cũng phải nghĩ đến MWG nghĩa là nếu mà nhà các nhà bán lẻ à các nhà sản xuất mà họ không hợp tác với cả MWG để MWG bán lẻ cái sản phẩm của họ thì chắc chắn là doanh thu của họ ở Việt Nam là sẽ bị sụt giảm thì chính từ cái việc đấy là cái công ty thế giới di động này họ sẽ tạo ra cái áp lực mà khiến cho các nhà bán lẻ là cần phải chiết khấu nhiều hơn và cho họ hoa hồng nhiều hơn thì như quý vị đã biết thì cái văn hóa doanh nghiệp của MWG là khách hàng là trung tâm thì cái ờ, sự khách hàng là trung tâm nghĩa là sao nghĩa là khi mà họ có nhiều cái chiết khấu hơn thì họ không chuyển hết tất cả thành lợi nhuận cho cổ đông mà họ chuyển một phần cái lợi nhuận đấy thành những cái hình thức ưu đãi mà như bách đã nói đấy nghĩa là các hình thức hậu mãi tốt hơn cho người mua chính vì như thế là họ giữ chân được người mua thì cái này họ sẽ áp dụng sang cái chính cái mô hình này họ sẽ áp dụng sang bên à, bên à, mảng bách hóa xanh để giúp cho họ có thể có được cái à, thị phần số 1 của cái miếng bánh mới này trong tương lai và bây à, bây giờ thì tôi sẽ xin phép là được sang cái luận điểm thứ hai tích cực ngày hôm nay đấy là cái luận điểm về ban lãnh đạo thì mời bách có thể trình bày cho nhà đầu tư nghe về cái luận điểm này vâng ừ, về luận điểm thứ hai thì à, đây là một trong những cái điểm mà có thể thấy được và chứng minh được trong thời gian vừa qua đó là việc ban lãnh đạo của mới VG luôn luôn gọi là năng động và tìm kiếm tìm kiếm những cái cơ vâng à, thì à, do có một số trục trặc về vấn đề kỹ thuật cho nên là thành ra là tôi sẽ thay mặt à, bách thì trình bày cho quý vị nhà đầu tư nghe luôn là cái ban lãnh đạo của họ thì đã tích cực ra sao thì ví dụ như là mình có thể nhìn lại từ quá khứ của MWG trong quá khứ thì thì ví dụ như là cái thời thời đầu tiên khi mà họ mới bắt đầu làm di động họ mới làm bắt đầu làm chuỗi di động thì chỉ có một hai cửa hàng thôi và sau đấy thì là cũng đã có từng có thất bại và sau khi mà thất bại một hai cửa hàng thì họ đã thay đổi cái format của cái ờ, cửa hàng của họ và sau đấy thì lúc đấy là họ làm một cái cửa hàng siêu to người ta gọi là như kiểu siêu thị di động luôn đấy và sau đấy thì là họ đã cái cửa hàng siêu to đấy nó đã thành công và sau đấy thì là nó đã giúp cho thế giới di động có được cái ờ, cái thành công đầu tiên của họ để họ có thể mở được thêm 10 cửa hàng rồi 20 rồi 30 thì cái ờ, cái thành công của ban lãnh đạo đợt đấy là mình có thể nhìn thấy đấy là một thành công này thành công thứ hai là vào cái thời kỳ mà họ bắt đầu mở cái điện máy xanh thì cái điện máy xanh họ lại tấn công vào các thị trường tỉnh và ở thị trường tỉnh thì họ muốn thành công thì họ lại chuyển thành là cái điện máy siêu nhỏ đấy nghĩa là nếu mà về thế về cái mặt hàng di động thì lúc đấy họ nhìn thấy thị trường là họ là đang muốn tạo dựng niềm tin thế là họ mở cửa hàng rất to để có thể có niềm tin của người tiêu dùng và khi đến đi về tỉnh thì khi mà họ bởi vì lúc đấy họ đã có niềm tin rồi thì họ lại chuyển thành cửa hàng siêu nhỏ để họ có thể tiết kiệm được chi phí thì đấy là một trong những cái thứ mà rất là thành công của thế giới di động trong quá khứ và ngoài ra nữa thì là trong tương lai thì thế giới di động họ sẽ còn đang làm thêm cả những cái dự án mới ví dụ như là điện máy xanh super mini nghĩa là hồi xưa là điện máy xanh mini để đi về các tỉnh thì bây giờ super mini để về ở các vùng sâu hơn nữa ngoài ra nữa thì họ làm cả chuỗi nhà thuốc an khang và tiếp theo nữa là họ tấn công sang cả thị trường bên Campuchia thì những cái thứ này có thể làm cho mình mình có thể nhìn thấy được rằng là cái kết quả kinh doanh của của doanh nghiệp trong tương lai là nó sẽ được khởi sắc và ừ. và đấy mình ừ. đúng rồi ok ok mình nghe được rồi ừ, thì à, bổ sung thêm đoạn này đó là à, một số mới Google họ không phải là lúc nào cũng thành công thì uh, uh, một số cái dự án chẳng hạn như ngày xưa chúng ta có điện thoại siêu rẻ thì mới Google cũng được triển khai một thời gian nhưng mà mô hình không thành công tuy nhiên họ lại tiếp tục họ phát triển ra được cái mô hình điện máy xanh siêu nhỏ thì mô hình điện máy xanh siêu nhỏ rõ ràng nó là tận dụng được hết cái quy trình về logistics cũng như là đi sâu hơn về các thị trường chẳng hạn như phường xã ở các uh, quận huyện xa như là các tỉnh xa khiến cho nó là cùng một hệ thống nhưng mà cái doanh thu nó có thể nó sẽ tiếp tục mở rộng hơn và cạnh tranh tốt hơn so với um, cửa hàng điện máy ở trong những cái khu vực nông thôn rồi tiếp tục những cái dự án như là cái nhà thuốc An Khang thì thực tế họ đang tận dụng cái lượng khách hàng mà đến với uh, họ đang tận dụng lượng khách hàng đến với đến với cái Ờ, cửa hàng bách hóa xanh cũng như là lý di động để mà tăng thêm một nguồn thu ờ, từ doanh thu về về bán thuốc và đây là hoàn toàn nó là một cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau và khiến cho lý à, động và trở thành một tập đoàn bán lẻ thì vừa rồi trong vào cuối tháng 4 năm 2021 vừa rồi á thì họ lại tiếp tục có thêm hai bước hai bước thử nghiệm tiếp đó là ở mô hình bán lẻ xe đạp họ lại xây dựng hai cái trung tâm bán lẻ xe đạp ở thành phố Hồ Chí Minh và đặt ở quận 2 và quận 9 thì đây là những cái khu mà đô thị mới à, rất là phù hợp để mà nhà à, người tiêu dùng họ mua sắm những cái uh, phương tiện này cũng như là họ áp dụng thêm một cái mô hình gọi là mô hình B2B nữa họ tiến thêm một bước nữa từ bán lẻ họ chuyển thành đó là một phần họ bán xỉ và như thế họ vừa tận dụng được cái doanh thu từ việc bán xỉ cho các uh, uh, điểm nhỏ lẻ cũng như là họ tận dụng hơn về cái uh, khả năng thương lượng của nhà cung cấp thì sẽ là biên lợi nhuận của họ có thể sẽ biên biên biên lợi nhuận của các sản phẩm của họ có thể sẽ mở rộng và như thế nó sẽ đồng thời nó sẽ đẩy mạnh lên cái uh, tăng trưởng của mở người trong tương lai và mình nghĩ đây là một cái một cái ờ, điều kiện tiên quyết mà mà mở lên giờ duy trì được cái đà tăng trưởng liên tục mà phải là trên hai mươi mấy phần trăm hiện tại là họ luôn luôn tìm kiếm và luôn luôn mở rộng Vâng, à, cảm ơn Bách vì những cái chia sẻ chia sẻ rất là chi tiết của Bách về à, cái về những cái dự án mới của MWG để có thể giúp cho họ duy trì được cái tốc độ tăng trưởng trên 20% một năm. Và bây giờ thì mình muốn à, hỏi Bách một câu là thế bây giờ là Bách Hóa Xanh thì đã sắp có lãi chưa? Đấy là cái câu hỏi mà nhà đầu tư rất là quan tâm khi đầu tư vào thế giới di động bởi vì rõ ràng mình biết rằng là nếu mà Bách Hóa Xanh bây giờ mà không có lãi hay là không sớm có lãi đi thì trong tương lai không biết là tăng trưởng của thế giới di động sẽ đi về đâu khi mà mảng điện máy và mảng di động đã tương đối là bão hòa và đã và công ty đã chiếm thị phần tương đối là cao rồi đều hơn 50% thì là một cái mức thị phần mà rất là khó có thể tăng được tiếp còn bách hóa xanh thì hiện tại thị phần mới có gần 10% thôi nghĩa là room tăng trưởng rất là nhiều nhưng mà chưa có lãi như vậy thì sẽ không thể nào mà giúp cho họ có được tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai và vâng, bách có chia sẻ thì với quý nhà đầu tư về cái vấn đề này không về bất phá xanh thì năm 2020 thì lỗ bất phá xanh đâu đó từ 800 tỷ đến ngàn tỷ thì thực tế mà nói năm 2020 lại là một năm gọi là à, chia à, gọi là chi về đầu tư của MLG rất nhiều cho mô hình bất phá xanh này điển hình đó là trong tháng 4 và tháng 5 của năm 2020 thì uh, số lượng cửa hàng mở mới của Bách Hóa Xanh mở rất nhiều cũng như là trong quý 3 và quý 4 của Bách Hóa Âm thế động họ tập trung xây dựng các trung tâm phân phối và Ờ, chúng ta phân phối và mua sắm của các sản phẩm tươi sống tại vì về cơ bản nó là bách hóa xanh là mô, mô hình bán lẻ về thực phẩm tươi sống cho nên các ờ, nó hoàn toàn khác với việc đó là các trung tâm mua bán trung tâm phân phối hàng hóa của cái đồng hồ điện máy Cho đó bách hóa xanh cần ờ, mới vừa cần đầu tư thêm cái hệ thống phân phối cho bách hóa xanh như vậy và như thế thì khiến cho đó là cái lỗ thực tế mà nói thì bách hóa xanh đã có cái gọi là uh, lại lại trước khấu hao tại chứ không ao vào ờ, với cái quy mô với cái doanh thu khoảng tầm đó là 1.2 tỷ trên cửa hàng rồi còn bây giờ đó là câu chuyện về việc đó là bao giờ có uh, ờ, hòa vốn thì ừ. mình dự kiến là cuối 2021 là kỳ vọng là bách hóa xanh hòa vốn khi mà chiến lược của mới vừa họ đang tập trung là gia tăng cái chất lượng hoặc là gia tăng dân số trên từng cửa hàng và gia tăng cái sự hiệu quả về hoạt động tại cửa hàng à, họ có thể rõ là tiến đến cách cắt giảm mà hiện đại hóa lên cái hệ thống quản trị à, quản lý của các cửa hàng cũng như đó là họ à, xây thêm các họ chuyển đổi các cái cửa hàng có mã xanh hay các cửa hàng nhiều tầng từ đó có thể gia tăng chi phí tấm ờ, gia tăng nhiều doanh thu trên các cửa hàng này và từ đó tiến đến cái bước càng ngày càng gần hơn với việc đó là ok hóa vốn của bán xanh tức là Bách nói rằng là cửa hàng Bách Hóa Xanh sẽ sớm đạt được điểm hòa vốn trong năm nay đúng không và nó là theo cách là tăng trưởng thêm cái doanh thu của một cửa hàng lên alo à, thế thì là để tăng cái doanh thu trên một cửa hàng đấy thì là mình sẽ làm một cách nào nhỉ thì là doanh ờ, tăng mà nói thì với cái cái cái uh, ờ, trong cái cửa hàng của bách hóa xanh á ừ. họ tiến hành đó là họ xây dựng và phân phối lại các sản phẩm có nghĩa là họ xây dựng các cửa ờ, hàng bách hóa xanh có nhiều tầng như chỉ như, chỉ, như hiện tại là họ đang triển khai các cửa hàng bách hóa xanh 5 tỷ thì với cái quy mô lớn hơn có nghĩa là với những lượng sản phẩm nhiều hơn à. diện tích lớn hơn cũng như đó là tối ưu hóa về việc đó là uh, uh, quản lý của cửa hàng chẳng hạn như trước đây là có thể có 6 người nhưng với hệ thống thông tin mới mà họ đang kỳ vọng uh, hệ thống quản trị mới họ giảm đi cái uh, số lượng người uh, nhân viên ở các, các cửa hàng thì như thế nó sẽ càng ngày càng tăng thứ nhất là tăng điểm doanh thu hai là giảm đi các chi phí tại cửa hàng thì như thế nó sẽ ờ, khiến cho khách hàng nó có xanh nó hiệu quả hơn. Ok, thế thì ờ, Duy hiểu đơn giản là ví dụ như là mình nhìn ở trong cái slide ở đây thì là bách hóa xanh hiện tại đang có một tầng thôi và sau đấy thì bây giờ mình sẽ xây là thành hai tầng nhưng mà sau đấy xây hai tầng lên thì đã nhận ra về lý thuyết là tăng diện tích như thế thì sẽ tăng người quản lý rồi thì tăng chi phí thành ra là nó lại là bài toán là tăng tăng doanh thu nhưng mà tăng thêm chi phí cho nên là lợi nhuận là vẫn không có nhưng mà ở đây thì mình sẽ làm thành là tăng nhiều tầng nhưng lại còn giảm bớt người và sau đấy thì là thành ra là nó sẽ giúp cho bách hóa xanh nó sẽ có lãi đúng không đúng rồi ok cảm ơn à, cảm ơn bách về cái uh, câu chuyện rất là hay này về việc là bách hóa xanh trong tương lai làm thế nào sẽ có lãi và Bách dự kiến là cuối năm nay thì là MWG sẽ có lãi từ cái à, sẽ bắt đầu hòa vốn cái mảng chuỗi bách hóa xanh này và sau đấy là sinh lời từ những năm sau. Đúng rồi, mình kỳ vọng là như vậy. Ok, cảm ơn à, Bách và bây giờ thì mình sẽ à, sang cái luận điểm cuối cùng ngày hôm nay về mặt tích cực đấy chính là việc là ROE của doanh nghiệp thì luôn giữ ở mức cao thì như tôi đã chia sẻ với quý nhà đầu tư ở những cái ờ, số trước thì cái chỉ số ROE hay là chỉ số lợi suất à, trên vốn chủ sở hữu là một cái chỉ số rất là quan trọng đối với cả một cổ phiếu bởi vì do là qua những cái test của chúng tôi trong quá khứ thì khi mà một doanh nghiệp mà có ROE cao thì cái tăng trưởng của cái thị giá của cái doanh nghiệp đấy nó cũng sẽ ở mức tương đối cao ví dụ như là chúng tôi có làm một số bài test thì hồi xưa ví dụ như MWG ở cái giai đoạn mà ROE 40% thì lợi nhuận mà mình cầm cái cổ phiếu đấy trong một năm cũng được khoảng tầm 40% theo cái phương pháp tích sản ngoài ra nữa thì là ví dụ như cổ phiếu Hòa Phát cũng sẽ có cái ờ, lợi nhuận khi mà mình nắm giữ lâu dài cổ phiếu đấy cũng rất là cao bởi vì do là ROE của Hòa Phát cũng cao và thế thì bây giờ là tôi sẽ mời Bách là sẽ ờ, giải thích cho quý nhà đầu tư nói thêm cho quý nhà đầu tư về cái sự tích cực cái mặt tích cực này của MWG. Vâng. Thì uh, như Chi là trình bày thì GOE và biên lợi nhuận của MWG luôn duy trì ở mức cao. Uh, như trong slide thì chúng ta có thể thấy uh, là duy trì của mở MRE của uh, MNG so với các công ty khác luôn luôn cao hơn chẳng hạn như so với BNG so với Vinamilk so với FPT thì tuy nhiên nó vẫn đang có sự đa dạng thực tế mà nói thì đây đa dạng này một phần nó tác động là bởi vì tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận nó lại không bằng với tốc độ tăng trưởng của uh, vốn chủ sở hữu khi mà những cái năm trước đó họ đã tăng rất mạnh và họ giữ lại cái lợi nhuận đó để tiếp tục phát triển uh, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy trong cái uh, à, biên lợi nhuận biên lợi nhuận gộp của họ luôn luôn có một cái uh, đà và luôn luôn tăng thì có thể nhìn thấy à, rõ ràng nhất đó là à, ở trạm à, ở cái biểu đồ ở góc phải dưới chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng gọi là vượt bậc từ quý 1 2020 đến quý 2 2020 và nó đưa duy trì ở một mức tăng cho đến quý 4 2020 đạt đến khoảng 25 phần thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà bách hóa xanh bắt đầu đó là tận dụng được cái uh, khả năng thương lượng đối với nhà cung cấp và họ gia tăng được cái biên lợi nhuận gộp của bách hóa xanh từ khoảng 20% đến 25% và đây là một cái minh chứng của sự thành công đầu tiên của bách hóa xanh trong thời gian vừa qua và như thế giúp cho MLG uh, ờ, duy trì được cái lợi nhuận là đạt đến 22,67% năm 2020 tăng uh, khoảng 3 điểm phần trăm so với năm 2019 rồi cảm ơn à, Bách vì cái chia sẻ rất là hay này nhưng mà Duy cũng muốn hỏi thêm là nếu mà tại sao mà khi mà ROE giảm như này nghĩa là như Bách đã chia sẻ là bởi vì do là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của họ quá là cao trong khi cái vốn chủ thì tăng còn nhanh hơn thế thì tại sao nếu mà họ dư vốn chủ như vậy thì tại sao họ không trả bớt cổ tức bằng tiền cho doanh nghiệp à, cho cổ đông mà lại giữ lại như mình đã thấy thì là cái việc là cái cổ tức của MWG thì chủ yếu sẽ là đến từ là cổ tức bằng cổ phiếu còn cổ tức bằng tiền thì khá là ít thì cái này có phải là một cái vấn đề đáng quan ngại không vâng um, mình cho rằng đó là việc mà chia cổ tức bằng tiền đó dành cho các công ty gọi là họ đã ổn định có nghĩa là khi mà họ đã kinh doanh ổn định rồi và không cần chi phí ra bắt nhiều trong thời gian sắp tới và cũng không có cái dự định mở rộng nhiều thì họ sẽ chi ra một cái lượng tiền uh, cổ tức uh, lớn tuy nhiên là đối với một lĩnh vực mình nhận thấy là một lĩnh vực giống như một công ty luôn luôn stop có nghĩa là sau một thời gian họ họ sau khi họ bảo hòa về mảng cái di động cũng như là điện máy xanh thì họ lại tìm ra được một cái uh, nguồn lực mới đó là văn hóa xanh vì thế họ luôn luôn cần tiền họ luôn cần tiền để mở đầu tư để mà mở rộng ra các chuỗi bánh lẻ mới thực tế mà nói thì tiền mặt thường những cổ phiếu của Warren lớn ở trong mức uh, vẫn duy trì mức âm trong uh, năm 2020 cho nên là cái việc mà họ dành tiền để mà uh, sử dụng tiền để mà giữ lại mà để phát triển thêm cái chuỗi bánh lẻ của mình là một cái quyết định mà thật mình cho là hợp lý đối với MRU rồi rồi và bây giờ thì mình muốn hỏi thêm một cái nữa là mình có thể nhìn thấy cái xu hướng ROE của MWG là vẫn đang trong đà giảm thế thì không biết là cái ROE nghĩa là ROE bây giờ là 27% thì vẫn còn tương đối hấp dẫn ý nhưng mà nếu mà giảm tiếp nữa những năm sau mà giảm tiếp nữa thì ROE xuống còn dưới 20% chẳng hạn thì nó sẽ không còn hấp dẫn như bây giờ Thế thì bách có dự kiến là cái ROE trong tương lai của doanh nghiệp là nó sẽ ở mức nào không? Cái đà giảm này liệu còn tiếp tục tiếp diễn không? À, mình nghĩ cái uh, tác động lớn nhất trong 2020 là Covid, có em nói ảnh hưởng đến cái máy lên cái động như là các cái máy xanh, cái ờ, là lượng đồng của cái ờ, động giữ à, à, hầu như là đi ngang trong năm 2020 và như vậy á thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là giảm, giảm sút trong ROE của của của BLG trong 2020 tuy nhiên với một cái sự phục hồi về kinh tế như là những cái lượng hướng đi mới ví như là cái máy bay super mini trong năm 2020 và triển khai qua năm 2021 thì uh, và sự hiệu quả hơn của quạt phát xanh thì bác nghĩ đó là uh, à, ROE này uh, có thể có thể ROE 2020 sẽ là đáy và nó sẽ tăng ngược trở lại trong năm 2021 ừ. cảm ơn Bách vì cái chia sẻ này vậy thì à, hôm hôm nay tôi sẽ à, thay mặt hai người sẽ tóm tắt lại cho quý nhà đầu tư nghe về hai cái điểm tích cực ngày hôm nay của MWG điểm tích cực thứ nhất đến từ cái việc là doanh nghiệp là vị trí số 1 bán lẻ của tại thị trường Việt Nam và cái vị trí số 1 này đến từ việc là ban lãnh đạo của họ rất là tích cực tìm kiếm các dự án mới và tích cực đổi mới cái chuỗi bán lẻ của mình để qua đấy là đáp ứng cái thị hiếu của thị trường và giữ chân khách hàng và cái cuối cùng đấy là cái ROE của doanh nghiệp thì luôn duy trì ở mức cao là khoảng tầm 35 đến 30 đến 35% và cái ROE này thì có cái sự sụt giảm trong 2020 là bởi do tình hình Covid và chúng tôi sẽ dự kiến là cái ROE sẽ lại tiếp tục tăng mạnh trở lại trong 2021 và 2022 nhờ cái việc là thứ nhất là tình hình Covid nó đã xuôi xuống và thứ hai nữa là đến từ cái việc là cái bách hóa xanh của họ hoạt động hiệu quả hơn như mình đã nghe ở cái luận điểm tích cực thứ hai và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần những cái điểm mà tôi không thích khi mà tôi đầu tư vào cái cổ phiếu thế giới di động này thì cái điểm thứ nhất mà tôi cảm thấy rất là con sơn khi đầu tư cái cổ phiếu thế giới di động đấy là đến từ cái việc là cạnh tranh thương mại điện tử thì như mình đã biết là cái tình hình covid trôi qua và mọi người phải work from home hay là phải cách ly xã hội rất là nhiều thì cái điều này nó đã làm cho cái ờ, nhà đầu tư là à, người tiêu dùng là họ đã bắt đầu chuyển sang là hình thức là mua hàng trên mạng nhiều hơn và họ đã dần quen với cả các hình thức thanh toán hay là các hình thức thương mại điện tử thì cái điều này nó có thể là làm ảnh hưởng tiêu cực đến với cổ phiếu của đến với cả cái kết quả kinh doanh của Merda Luger trong tương lai khi mà mình thấy rằng là quý vị có thể nhìn thấy ở trong cái uh, biểu đồ mà tôi show ở đây thì đấy chính là cái việc là cái doanh thu online của MWG những năm gần đây là tăng rất là ít chỉ khoảng 2,7% thậm chí là năm 2020 là còn giảm 26% thì trong khi cái tăng trưởng của thương mại điện tử thì vẫn là ở mức dương là khoảng hơn 10% vậy thì cái điều này cho thấy rằng là MWG đang dần bỏ ngỏ cái miếng bánh bán hàng online này đi không còn đến không còn sử dụng đến nữa mà mình cũng biết rằng là cái tăng trưởng của cái bán lẻ nói chung thì có động lực rất lớn đến từ là tăng trưởng của thương mại điện tử bởi vì do là người trẻ chính là những cái người sẽ chính là những người tiêu dùng tương lai là những người đang ưa chuộng cái việc là mua hàng trên mạng hơn bao giờ hết và thế thì đối với cả cái thứ tiêu cực như thế này thì bách ờ, có quan điểm như thế nào không thì ờ, cũng đồng ý một phần với ý kiến của Mỹ đó là việc thương ờ, mại điện tử cái này nó là thành một thành một xu hướng và nó không thể nào gọi là ờ, cản lại được nó bởi vì xu hướng này tuy nhiên là nếu mà xét xét kỹ lại thì các các công ty mà họ triển khai cái thương mại điện tử hiện tại thì uh, họ đang lỗ và họ đó là một gọi là một cú đốt tiền khá là bởi vì câu chuyện đó là nếu như mà bất ngờ họ nhảy vào cái mạng thương mại điện tử như vậy thì liệu rằng họ có duy trì được một cái sự tăng trưởng hay không hay là họ có thể làm được thêm một cái doanh thu từ mạng thương mại điện tử nhưng họ lại tốn chi phí hơn rất nhiều và cái thứ hai đó là đặc điểm về sản phẩm à, đặc điểm về sản phẩm của cái động thường là cái những cái sản phẩm như là điện máy điện tử à, điện thoại hay là những sản phẩm tươi sống thì mình nghĩ đó là đối với những cái sản phẩm này thì việc về nhận người tiêu dùng họ phải đến trực tiếp đến cửa hàng để họ xem xét họ đặt hàng thì nó sẽ gọi là khả khả thi hơn so với cái việc đó là họ chỉ gọi là mua uh, mua mù của đại trên mạng và cái thứ ba nữa là với cái uh, vị thế của mỗi lương lượng chính sách hậu mãi, chính sách đổi trả của lý động thì uh, ờ, kênh online của lý động việt nam duy trì một cái mức uh, tăng trưởng à, khá tốt này theo khai bác là hai khá tốt chiếm chín phần trăm chiếm đến một phần trăm tổng doanh thu của mọi lĩnh vực đây là à, xét cho cùng thì việc mà cái việc online của MLG đang ở cái ngưỡng à, hiện tại đó là một cái à, à, thử thách cho MLG trong thời gian tới Ok, vậy tức là Bách đồng ý rằng là cái thương mại điện tử này đang là một cái rủi ro đối với cả MWG Nhưng mà bởi vì một phần cái rủi ro này đến từ cái việc là các nhà bán lẻ online như là Tiki, Lazada hay Shopee là họ đang chiết khấu rất là nhiều và họ đang chịu lỗ rất là lớn đúng không? Chính vì như thế cho nên là nó khiến cho là cái mảng này mình chưa nhìn thấy được uh, chính vì như thế cho nên là MWG mới không tham gia thì mình cũng tôi cũng muốn update thêm cho quý nhà đầu tư là 2020 thì là cái sale của MWG là giảm 26% sale online đấy ạ, giảm 26% là bởi vì đến từ cái việc là họ đã ngừng các việc khuyến mãi để cạnh tranh với cả các bên khác về các mặt hàng của họ và chính vì như thế cho nên thành ra là người ta người tiêu dùng người ta chuyển sang người ta mua Tiki và Lazada và Tiki với Lazada hay là Shopee thì hiện tại là vẫn đang là bị âm về lợi nhuận và vẫn chưa có kết quả kinh doanh dương và bây giờ thì tôi sẽ ờ, xin phép là sẽ sang cái luận điểm thứ hai à, về mặt tiêu cực của cổ phiếu này đấy chính là cái việc là tình hình covid hiện tại là đang diễn biến rất là rất là khó khăn khó, khó rất là rất là khó mà có thể không đáng quan rất là đáng quan ngại và thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ví dụ như MWG thì chúng ta có thể thấy là cái giá cổ phiếu của của, của cổ phiếu này đang perform không là đang được perform không tốt so với cả những cái cổ phiếu khác ví dụ như những cổ phiếu bên Techcombank hay là bên Hòa Phát thì họ đã tăng rất là mạnh trong khi MWG thì có mức tăng giá rất là khiêm tốn thì cái này cũng một phần là đến từ cái việc là cái tình hình dịch covid nó cứ thỉnh thoảng nó lại xuất hiện lại nó lại bùng dịch trở lại và nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không thì tôi cũng muốn hỏi bách thêm là năm 2021 này thì là lợi nhuận của doanh nghiệp là bách đang dự kiến là nó sẽ là khoảng bao nhiêu tăng trưởng ra sao và cái yếu tố ví dụ như là cái đợt gần đây là covid nó đang bùng mạnh lên có những cái chủng mới thì bách đã concern đến vấn đề này chưa đã nghĩ đến cái vấn đề này chưa và nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ừ, đối với uh, chúng ta không thể nào mà gọi là ờ, phủ nhận được là tác động của covid đến ngành bán lẻ và và có thể nói là bán lẻ là các một ngành này bị uh, tác động nặng nề bởi covid nên là không không uh, cái việc mà uh, mà Google bị uh, có cái mức tăng giá so với các ờ, cổ phiếu hàng đầu khác HPG ờ, thì uh, cũng là một điều gọi là chấp nhận thôi tuy nhiên là mình uh, muốn uh, chỉ ra là mới bây họ vẫn đang vượt qua gọi là vượt qua dung bão covid khá tốt và họ thích nghi với cái uh, điều kiện covid uh, khá hiệu quả nhất đó là trong thì covid đó nó tác động nó thể tác động đến cái nhu cầu của các sản phẩm không thiết yếu nhiều hơn còn đối với các sản phẩm thiết yếu thì người tiêu dùng họ vẫn duy trì được cái sự tiêu dùng của họ cũng như là họ có thể tích lũy thêm cái sản phẩm này thì bọn lưu lại có một phản ứng rất hay ở trong cái giai đoạn mà quý 2 2020 á là họ tăng cái độ cuộc sống của hàng bách hóa xanh trong uh, trong vòng uh, ờ, 2 tháng họ mở đâu đó hơn 200 200 200 250 cửa hàng trong ờ, quý uh, quý 2 2020 và họ nắm bắt luôn cái nhu cầu lớn của người dân mà khi mà họ tích trữ những cái lương phẩm lương thực và nhu yếu phẩm cho nên là đồng ý covid nó tác động đến cái mạng à, điện thoại như điện máy nhưng mà nếu giờ lại có một cái mạng khác đó là mạch mã xanh để hỗ trợ lại và giảm những cái tác động covid này cho nên à, tác động của covid đối với mở MG là theo theo mình thấy là có nhưng mà cái thấp thấp hơn so với các công ty bán lẻ khác và từ quý ba quý bốn mà MG vẫn duy trì cái giảm đã, tăng trưởng trở lại nhờ vào việc đó là tăng trưởng vượt bậc của bất khá xanh trong thời gian vừa qua à, đó là về mặt covid Ok, à, thế mình muốn hỏi thêm là thế cuối cùng là Covid như này Ví dụ như là hiện tại là ở ở Hà Nội là đang không cho mở cửa các hàng quán, quán bar với cả, cả karaoke đấy. Đấy thì như mình đã nhìn thấy ở trên thời sự ấy, thì liệu cái này chính xác luôn là cái kết quả kinh doanh của quý 2 năm nay của MWG là có bị giảm không? Bởi vì như mình đã nhìn thấy thì cái ờ, kết quả kinh doanh của MWG vào cái quý năm ngoái vào cái quý 2 à vào cái quý 2 năm ngoái cái thời điểm tháng 3 tháng 4 ấy là bị ảnh hưởng rất là mạnh là tăng trưởng âm thì phải đấy thế thì liệu năm nay thì cái quý 2 này khi mà dịch nó đang bùng lên như này thì bách có tính toán rằng là cái lợi nhuận của quý này sẽ thế nào không à, khả năng à, theo, theo quan điểm của bách thì thực tế mà nói thì à, Việt Nam cái này là cái tốt hơn với Covid và năm ngoái đó là cái à, cú sốc đầu của Covid cho nên tác động khá nặng nề nó tạo ra một cái low base có nó tạo ra một cái điểm lợi nhuận rất thấp đó mới được cho nên là quý 2 là quý mình sẽ duy trì được cái đà tăng trưởng của mở thừa đó là so với cùng kỳ đó là so với quý uh, quý quý 2 năm 2020 tuy nhiên đó là mình phải đồng ý thêm một điều đó là quý 2 tức là quý thấp điểm về mặt uh, điện thoại nên màn điện thoại vẫn sẽ bị và bị uh, ờ, khá mạnh còn đối với cả điện máy thì uh, năm ngoái có một cái uh, nhu cầu ở nhà nó khiến cái nhu cầu của các bị uh, máy lạnh hay là những cái thiết bị auto những cái thiết bị ở gia đình đó vâng. cái còn vẫn tăng cao vì mọi người giải thích khá lớn là cái cái cái cơn giải xã hội nó khá là khá là căng thẳng tuy nhiên là năm nay thì mình thấy đó là nhà cách xã hội hiện tại nó chỉ là nhà cách xã hội trong khu vực thôi cho nên là uh, ok đồng ý đó là quý hai nó sẽ có một cái mức tăng nhưng mà có thể sẽ không tăng tăng mạnh uh, đối với những kết quả của năm 2021 thì thì à, mấy bác bắc uh, thị xuân đang dự kiến à, một cái uh, một cái độ tăng trưởng về lợi nhuận là 37 phần trăm alo alo bách ơi cái đoạn 37 phần trăm là nó như nào nhà bách nói lại một tí bởi vì đoạn đấy tự dưng nó bị mất tiếng à, về, về mặt của báo cáo Open Resort của đi thì hiện tại Open Resort đang uh, uh, như phòng đó là lợi dòng của mới lưu rồi sẽ đạt tăng trưởng khoảng tầm ba 37% trong năm 2021 nhờ vào sự phục hồi giao dịch cũng như là sự thành công của bạch hóa xanh trong năm nay. Ừ, ok. Rồi cảm ơn uh, Bách vì cái uh, quan điểm của Bách trong cái uh, diễn trong cái luận điểm tiêu cực thứ hai này và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái luận điểm tiêu cực cuối cùng ngày hôm nay đấy là chính về chính là cái rủi ro chia ESOP thì nó ảnh hưởng ra sao đến cái lợi ích của cổ đông thì như mình đã biết thì là cái ESOP của thế giới di động là năm 2020 là lên đến tận 22 triệu cổ phiếu nó và cái số lượng ESOP này thì nếu mà mình nhìn sang các cái chuẩn mực báo cáo tài chính nước ngoài của Mỹ chẳng hạn hay là ví dụ như là theo quan điểm của ông Warren Buffett thì là những cái ESOP này đã nhận ra là nó phải hoạch toán vào cái chi phí cho doanh nghiệp và và và khi mà nó hoạch toán vào cái chi phí cho doanh nghiệp như thế thì cái lợi nhuận của cổ phiếu nó sẽ giảm rất là mạnh bởi vì do là nếu mà tôi dự tính thử thì 22 triệu này với cái giá là khoảng tầm 100 một cổ phiếu thì cũng sẽ phải lên đến tận 8 ờ, nghĩa là gần 800 tỷ chi phí cho doanh nghiệp này trong khi một năm thì doanh nghiệp có lợi nhuận khoảng tầm 3.900 tỷ vậy thì bách có cái quan điểm như nào về cái ờ, thông tin này à, cách ờ, hạch toán chi phí thì uh, có thể là một chuẩn mực của một quốc gia cũng như cũng như nó có thể có khác biệt nhưng mà cái bên bách đó là nếu bạn sử dụng cái tính cái chi phí đó là công ty sử dụng cái đó mà tính theo giá thị trường thì uh, để làm chi phí thì bách nghĩ đó là không thể đáng lòng vì thực tế công ty cũng chỉ là cái đồng tiền của mình và không hề chi ra cái lượng tiền như vậy cũng là tiền là tiền đồng công ty vẫn còn giữ được lại cho công ty để mà tiếp tục phát triển vậy thì cái chi phí của công ty và cổ đông họ mất ở đây là như thế nào là sự pha loạn về quyền lợi có thể là ví dụ như ngày xưa công ty à, làm được khoảng tầm 100 đồng trên một cổ phiếu thì bây giờ họ chỉ làm được khoảng tầm à, cổ đông chỉ hưởng được khoảng 98 đồng do hai đồng còn lại hay là chia cho những à, người được cái sót cho nên là về cái ngân sách đó là cái việc cái sót đó là một cái chiến lược là khá hay để mà giữ được à, giữ cho cái đà phát triển của lực lượng bởi vì ngay cả lúc ngay là việc bắt đầu của mình đó là mở đường không cái ban lãnh đạo và ban lãnh đạo là một cái hỗ trợ phát triển cho mọi lực lượng và một cái sót là một công cụ để giúp cho mọi lực lượng giữ lại được cái ban lãnh đạo đó giữ lại được đội ngũ đó và để giúp cho cái công ty làm được cái là công việc cao có nghĩa là uh, nó nó sẽ cân bằng được về cái uh, lợi ích của doanh nghiệp lợi ích của cổ đông cũng như là lợi ích của ban lãnh đạo doanh nghiệp hai cái này sẽ cân bằng công ty mới phát triển được một cách tốt nhất đó là quan điểm của anh Ok, ngoài ra nữa thì tôi cũng muốn bổ sung thêm về cái cái e này thì như quý nhà đầu tư đã nhìn thấy ở cái trước ở cái chương trước của chúng tôi là về cái luận điểm tích cực ý, thì cái ROE của doanh nghiệp hiện tại đang là 35% và nếu mà giả sử như là cái e-shop này mà tính cả vào chi phí đi thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ giảm đi chẳng hạn thì lúc đấy cái uh, chúng tôi có trừ đi thì cái ROE mới khi mà trừ cái chi phí e-shop này đi thì vẫn sẽ được trên 20% một năm thì cái ROE trên 20% một năm đối với một cổ phiếu hàng đầu thì chúng tôi vẫn nhận thấy đây là một cái điểm rất là hấp dẫn chính vì vậy cho nên là đối với chúng tôi thì cái ờ, rủi ro này là rủi là có nhưng mà chắc là nó sẽ lo ngại khi mà nếu như mà chuẩn mực kế toán Việt Nam định chuyển sang giống US GAAP nghĩa là họ sẽ phải hoạch toán cái chi phí chi phí à, về ESOP vào cái báo cáo tài chính thì nó có thể ảnh hưởng 1 2 năm đầu để quý nhà đầu tư quen với cả cái báo cáo tài chính mới của MWG. Còn về cơ bản thì cái bản chất của doanh nghiệp ví dụ như là dòng tiền rồi thì rồi thì là nhân viên rồi thì là chi phí hay là bất kể một cái thứ gì khác doanh thu hay lợi nhuận thì đều được giữ nguyên và nó chỉ thay đổi về cái chuẩn mực kế toán thôi và đấy là những cái ờ, chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay đối với cổ phiếu MWG này về mặt tiêu cực sẽ có ba cái. Thứ nhất đấy là đến từ việc là Covid nó diễn biến rất là phức tạp và chúng tôi nhận định rằng là nó có ảnh hưởng đến MWG. Tuy nhiên thì là cái quý 2 năm ngoái cũng là một quý MWG bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi Covid. Chính vì như vậy cho nên là cái kết quả tăng trưởng của năm của quý này vẫn sẽ tốt và năm nay thì vẫn sẽ tăng trưởng tốt cái luận điểm tiêu cực thứ hai là về rủi ro thương mại điện tử thì chúng tôi cũng đồng ý rằng là có cái rủi ro này nó có thể ảnh hưởng đến cái mảng thương mại điện tử của doanh nghiệp hay là cũng ảnh hưởng đến cái tăng trưởng doanh thu trong tương lai về các mảng di động hay là điện máy xanh hay là điện máy hay là bách hóa của MWG. Tuy nhiên là tuy nhiên là doanh nghiệp họ hoạt động trong cái lĩnh vực thương mại điện tử thì vẫn đang bị lỗ và chính vì như vậy cho nên là thành ra là cái cái việc là các công ty thương mại điện tử hiện nay mà chiếm được cái thị phần của MWG là chủ yếu là đến từ cái việc là là họ chiết khấu rất là nhiều và bán sản phẩm rất là rẻ so với cả việc mua của MWG làm cho cái doanh thu của họ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là trong tương lai nếu mà các doanh nghiệp thương mại điện tử không tìm ra được cách có lãi đi thì họ sẽ không còn giữ được cái mức chiết khấu hấp dẫn như bây giờ nữa và lúc đấy thì miếng bánh sẽ lại là một miếng bánh mới cho công ty thế giới di động có thể tham gia và cái luận điểm cuối cùng là cái việc e-shop nó có thể ảnh hưởng đến cái lợi ích cổ đông trong về lâu về dài thì chúng tôi cũng đã có chia sẻ thêm là ROE khi mà điều chỉnh bởi e-shop thì vẫn trên 20% và nó vẫn là một cái mức rất là hấp dẫn đối với cả một cổ phiếu đầu ngành và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép là sẽ sang cái phần Q&A ngày hôm nay Vâng, thế thì giờ à, tôi sẽ xin phép là sẽ bắt đầu ngồi đọc uh, câu hỏi đầu tiên của quý khán giả là chuyên gia giải đáp CTG đi ạ. Target à, target của năm nay khoảng bao nhiêu ạ? À thì uh, xin uh, được chia sẻ với bạn Huy Phong là cái cổ phiếu CTG thì chúng tôi cũng đã từng làm một số về cổ phiếu 360 là về cổ phiếu CTG này trong mấy tuần trước thì bạn có thể xem lại cái ờ, chương trình đấy để có thể hiểu hơn còn về cái giá mục tiêu thì hiện tại là book của doanh nghiệp đã đang khoảng tầm 1.6 thì đây là giá mục tiêu cá nhân của tôi thôi thì ví dụ như là khoảng tầm 1.8 chẳng hạn hay là khoảng tầm 2 chấm thì là cái mức giá mà đang hợp lý đối cả các ngân hàng banh hiện tại 1.6 ở đây là cái ờ, P, P trên B của của ờ, CTG trong cuối năm 2021 thì nói tóm gọn lại là nó sẽ có khoảng upside khoảng tầm 15 cho đến 20% nữa đối với cái vùng giá này. Vâng. À, tiếp theo nữa là một bạn là Nguyễn Tùng hỏi câu hỏi là xin chuyên gia cho hỏi Masan với Vinmart và Vic về Vinshop có ảnh hưởng gì đến bách hóa xanh hay không? Thì cái câu này thì mời Bách cho ý kiến trước. Alo. Vâng. Ờ, bạn vì uh, mát nó là Vinmart mình làm uh, Vinmart mình làm một trong những cái đối thủ của uh, à, lá xanh trên thị trường bản địa uh, tạp hóa tuy nhiên là việc uh, ảnh hưởng hay không thì mình nghĩ đó là nó sẽ đến từ việc đó là cơ cấu sản phẩm của lá xanh bây giờ hiện tại là họ đang tập trung vào những là tươi sống nhiều hơn và kiếm khoảng đâu đó 50 trong cái sản phẩm của con máy xay và đây là một cái những mạng mà mà Vinmart hiện tại đó là họ chưa có họ khó có thể cạnh tranh bằng bánh đa xay trong cái giai đoạn này bởi vì cái um, độ tươi sống độ dịch vụ mà bạn có thể là tới có doanh nghiệp khởi nguồn à, con cá được làm tại chỗ và những cái bó rong không là bó rong nó tươi hơn và nó nó nó, nó dai dẳng hơn so với cái uh, bạn mua cách là khác vì cái định hướng của bách bát xanh đó là họ xây dựng một cái chợ mini hơn là một cái cửa hàng tạp hóa bán đồ uh, bán đồ FMCG bán đồ nhanh nên đó là cơ cấu sản phẩm nó sẽ giúp cho là bánh hoa xanh có cái gọi là market share hơn từ cái Vinmart và cái thứ hai đó là thực tế mà nó thì cái quy mô của cái công nghiệp bánh hoa xanh có thể là đứng đầu ở khu vực Việt Nam với khoảng tầm ờ, một bảy trăm cửa hàng các tỉnh thì uh, bánh hoa xanh là có một cái lợi thế về quy mô hơn hẳn so với uh, ờ, Vinmart và sự hoạt động thì nó khả năng hoạt động của vách lá xanh nó đó hiệu quả hơn so với việc là cali à, vâng cảm ơn à, cảm ơn cái à, câu trả lời của bạn Bách đối với cả cái câu hỏi này và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư khác đấy là bạn Dương Huế hỏi là các chuyên gia cho em hỏi hiện tại MWG đã mở 20 cửa hàng tại Campuchia và dự định hoàn, hoàn tất 50 cửa hàng trong thời gian tới với tình hình Covid hiện tại ở Campuchia thì có ảnh hưởng đến các cửa hàng của MWG tại Campuchia và kế hoạch đầu tư sắp tới không ạ? Em cảm ơn. À, vâng, thì à, mời bác trả lời. À, cá nhân mình thì thấy đó là việc mà MWG mở qua Campuchia chỉ tầm khoảng 20 50 cửa hàng thì nó sẽ là nó rất là nhỏ nhưng mà là đây là một hướng khởi nguyên của MWG để mà có thể gọi là bước mình ra biển lớn và hiển nhiên việc uh, Covid campuchia thì đây cái đó là cái hiển nhiên và mình mình chỉ thấy đó là uh, việc đi lại này không phải ảnh nhiều đối với cái hoạt động mở lưu ở trong năm 2021 Vâng, và tôi cũng đồng ý với cả quan điểm của Bách là cái số cửa hàng của MWG tại Campuchia rất là nhỏ và đây cũng chỉ là một trong các ngã rẽ của họ về việc là tìm động lực tăng trưởng trong tương lai thôi và cho nên là thành ra là có thể là nó sẽ delay lại cái kế hoạch đầu tư này nhưng mà cái cái ờ, tình hình của doanh nghiệp thì nó vẫn sẽ là hấp dẫn và vâng, à, tôi sẽ ờ, sang câu hỏi tiếp theo của một người xem là Tuấn Hoàng là xin chuyên gia cho hỏi mảng bách hóa xanh có chiến lược thành công chưa và liệu bao giờ sẽ hòa vốn thì như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ với cả quý nhà đầu tư đấy là cái mảng bách hóa xanh là đã có đã có chiến lược để thành công rồi và hiện tại là chúng tôi đang dự kiến là cuối năm nay là có thể sẽ hòa vốn rồi ok các chuyên gia có ước tính lỗ 2020 của Bách Hòa Xanh là bao nhiêu không thì cái này là lúc nãy chúng tôi có trả lời là khoảng từ 800 cho đến 1.000 tỷ quý 1 2021 là bao nhiêu và kế hoạch 2021 của mảng Bách Hòa Xanh này như thế nào à thì Bách có thể chia sẻ thêm cho nhà đầu tư là cái kế hoạch của doanh thì ví dụ như là bọn mình đã nói là cái Bách hòa Xanh năm nay là nó sẽ hết lỗ nhưng mà đấy là cái dự kiến của bọn mình thôi còn đối với cả doanh nghiệp thì cái kế hoạch của họ về bách hóa xanh là như thế nào nhỉ? doanh thu của họ là khoảng 120 ngàn 120 ngàn và 125 ngàn tỷ đồng trong đó khoảng 25% là đến từ bất hóa xanh Ok, thế còn về tình hình lãi lỗ thì sao? đang đang ghi chữ đâu đó ba trăm à, à mình vẫn hy vọng là với cái sự cải tiến tại vì một là cái ờ, cái cái cái ờ, bách hóa thành họ đang ờ, dừng một số cửa hàng và xây dựng lên nâng cấp thành cửa hàng năm tỷ vâng là cái tình hình là tình hình cải tình hình xây dựng đô thị của bách hóa thành nó chậm có thể là có thể là Ờ, ok, và mình sẽ sang câu hỏi tiếp theo của bạn Tạ Phú là muốn chơi chứng khoán thì làm như thế nào vậy ạ? À, thì cái việc uh, chơi chứng khoán thì nếu mà bạn hỏi về cái việc là là làm cách nào để có thể giao dịch thì bạn có thể đến quầy của VN Direct để mở tài khoản và sau đấy thì chúng tôi sẽ có nhân viên hướng dẫn bạn một cách chi tiết và tận tình còn nếu như mà bạn hỏi là muốn chơi chứng khoán theo kiện theo cách hiểu là tìm mã nào và đầu tư như thế nào để sinh lời thì hiện tại là chúng tôi cũng đang có cái khóa học đi stock và cái khóa học đấy thì đã khai giảng rồi nhưng mà sắp tới hàng tháng thì định kỳ hàng tháng hay hàng quý thì chúng tôi cũng có những cái khóa học khác thì bạn có thể đăng ký tham gia những cái khóa đi stock này để có thể nâng cao kiến thức của mình trong cái lĩnh vực đầu tư cổ phiếu và chứng khoán và bây giờ thì um, tôi sẽ sang câu hỏi tiếp theo là là của bạn Lê Quang Thắng là MWG không còn hấp dẫn về giá này e nhiều khối ngoại chiếm 49% rồi à, thì mình cũng thì cái việc là hấp dẫn của một cổ phiếu thì nó cũng rất là phụ thuộc vào quan điểm của từng người bởi vì do là có người thì sẽ thấy là bạn nữ này sinh hay có người thì lại thấy bạn ấy không sinh thì cái này thì tôi cũng có thể đồng ý với cả bạn Lê Quang Thắng ở một phần đấy là cái e-shop của cổ phiếu MWG khá là nhiều và room ngoại thì cũng đã full rồi cho nên là động lực tăng trưởng của MWG cũng khá là khó trong những cái việc như thế vâng ạ à, bây giờ tôi sẽ xin phép là sang một câu hỏi tiếp theo nữa là bạn Trần Nam là VHM giai đoạn này bạn đánh giá thế nào à, thì cái cổ phiếu VHM là một cổ phiếu khá là to vì à, và thì tôi sẽ chỉ nói qua thôi thì đấy là đây là cổ phiếu về dòng bất động sản và hiện tại thì họ đang có những cái dự án rất là về các và chủ yếu là họ có những cái dự án về chung cư và ở những cái khu vực mà nó tương đối là và các dự án mới của họ trong tương lai mà sẽ có tạo ra lợi nhuận và doanh thu cho cổ phiếu là những cái dự án mà nó ở cái vị trí là rìa trung tâm à, rìa trung tâm thành phố hay là ở các vùng tỉnh thì đối với tôi thì cổ phiếu bất động sản là một cái cổ phiếu cổ phiếu Vinhome là một cổ phiếu khá là hấp dẫn và chúng tôi sẽ có thể là sẽ nói với cả quý nhà đầu tư trong một cái buổi khác và khi đấy thì trong cổ phiếu 360 và chúng tôi sẽ dự kiến sẽ lên sóng trong những thời gian tới và mời bạn Trần Nam đón xem cái chương trình đấy ạ. Vâng, cảm ơn Trần bạn Trần Nam. À, tiếp theo nữa là chuyên gia cho hỏi MWG triển vọng giá như thế nào vào cuối năm thì cái này bách có thể trả lời được không nhỉ à, à, alo câu hỏi là chuyên gia cho hỏi là cổ phiếu thế giới di động giá cuối năm nay triển vọng thế nào Vâng, à, bạn à, Bách đã trả lời là giá cổ phiếu trong tương lai là ít là 173.000. Còn đối với tôi thì cái ờ, triển vọng giá của MWG nó sẽ phụ thuộc vào việc là doanh nghiệp perform như à nghĩa là hành động như nào trong cái giai đoạn Covid sắp tới và cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ra sao. Thì tôi đang kỳ vọng rằng là cái quý 2 và quý 3 này là cái năm ngoái là cái năm giai đoạn thấp điểm của MWG khiến cho họ là có cái doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng âm thì năm nay khi mà họ không còn bị ảnh hưởng mạnh bởi covid và chúng tôi cũng đã chia sẻ trước đấy là chúng tôi vẫn mặc dù là tình hình covid hiện tại vẫn đang phức tạp nhưng mà chúng tôi tin rằng là cái lợi nhuận của doanh nghiệp có thể vẫn sẽ được duy trì theo như kế hoạch thì cái đấy nó sẽ và khi mà ra những cái báo cáo tháng sắp tới của MWG thì có thể đấy là những cái điểm tích cực khiến cho cổ phiếu có thể tăng giá ngoài ra có một cái điểm khác nữa mà mình có thể để ý đấy là những cổ phiếu ngân hàng hay là những cổ phiếu như là Hòa Phát đều là các blue chip nghĩa là các cổ phiếu vốn hóa to trên sàn chứng khoán Việt Nam đều đã có mức tăng giá khá là tốt từ đầu năm đến giờ. Tuy nhiên MWG thì hiện tại khá là khiêm tốn về cái mức tăng giá của mình và cái điều này nó hở ra một cái cơ hội tăng giá trong tương lai khi mà những cái cổ phiếu khác đều đã tăng trưởng rất là tốt trong khi MWG cũng có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhưng mà giá thì lại chưa tăng mấy vâng À, xin chuyên gia cho hỏi là Bách Hóa Xanh có lợi thế cạnh tranh gì so với chuỗi Vinmart và Vinmart Cộng? Thì như Bách lúc nãy có chia sẻ là chúng tôi đang có là hiện tại là nếu mà bạn để ý là cái Vinmart và Vinmart Cộng thì họ sẽ chủ yếu là bán những cái hàng thực phẩm đông lạnh hay là những cái cửa hay là những cái hàng FMCG nghĩa là những cái hàng đóng hộp sẵn ý trong khi đấy thì bách hóa xanh có lợi thế hơn hẳn đấy là họ biến một cái chợ mini ở trong một cửa hàng rất là nhỏ họ biến cả một cái chợ của bạn thành mà bạn hay đi chợ ấy thành một cái cửa hàng rất là nhỏ và rất là tiện sạch và sau đấy thì là ở trong đấy sẽ có những nhân viên mà họ sẽ chặt cá cho bạn hay là sẽ xử lý thịt cho bạn để bạn có thể mang về mà chế biến thức ăn nghĩa là hồi xưa thì khi mà một người muốn đi chợ thì họ không bao giờ nghĩ đến việc là họ có thể vào Vinmart cộng bởi vì nó sẽ không thể nào kịp được tuy nhiên tuy nhiên là khi mà đối với cả đối với cả bách hóa xanh thì họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là chỉ cần vào bách hóa xanh thôi và sau đó là họ có thể là mua được hết tất cả các đồ có mà họ cần thiết cho một bữa ăn bữa tối của mình và đấy chính là những cái lợi thế mà rất là lớn đối với cả MWG à, một độc giả khác là bạn à, Phúc Trí Lê hỏi là xin hỏi cách tính ra con số lỗ 800 đến 1.000 tỷ của Bách Hóa Xanh là như thế nào? Vì tính theo thuyết minh báo cáo tài chính phần thuế thì Bách Lỗ Xanh gây lỗ khoảng 2.000 tỷ cho 2020 và hơn 600 tỷ cho riêng quý 1 2021. Biên lỗ dòng là 10% doanh thu. Vâng, thì à, xin hỏi xin Bách trả lời cái câu hỏi này của quý nhà đầu tư. À, cái này thì cảm ơn anh Phúc, ờ, cho mình tính chính lại. Đúng là con số lộn 1.000 tỷ đó là của năm 2019 và mình có một số cái, ờ, ờ, tính tính toán lại, kiểm tra lại thì, ờ, con số của 2020 là 1.900 tỷ, đó là số lỗ. Và cũng thông tin của anh cũng là- là- là hợp lý và em tính cũng theo cái thông tin của, à, cách- tính của anh. Ờ, chắc em sẽ tính trên riêng một- và 1.900 tỷ cho năm 2020. Vâng, à, thì uh, Bách có thể chia sẻ thêm là cái cách làm sao mà Bách có thể tính ra được cái con số 1.900 tỷ này không? À, trong phần thuyết minh thì có cái phần lộ của Bitcoin chủ yếu đó là từ tấm lá xanh à. chúng ta sẽ lấy cái này và nhân chia ngược lại cho cái thuế uh, suất là chúng ta sẽ ra được khoản vâng à, thì uh, cái này thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với cả quý nhà đầu tư đấy là cái này tôi cũng đã từng đặt vấn đề với cả bên uh, doanh nghiệp MWG về việc là bọn tôi là chuyên viên phân tích thì rất hay là đọc cái báo cáo tài chính của MWG trong quá khứ, à, nghĩa là trong cái phần thuyết minh đấy và sau đấy là tính cái số lỗ dự phòng đấy thì thì thì bên uh, ờ, MWG họ bảo là cái số cái con số lỗ đấy nó không phải là cái con số chính xác mà mà bởi vì do là thứ nhất là nó đến từ việc là MWG có rất là nhiều các doanh nghiệp khác nữa bên cạnh là cái doanh nghiệp là về bách khoa xanh này và thứ hai nữa là cái cái ước tính lỗ lãi đấy nghĩa là của cái chi phí của một cái công ty con đấy nó không chuẩn được bằng là họ tính và cho nên là thành ra là mình cũng khó có thể dùng cái thuyết minh này để có thể nói về cái lỗ của bách khoa xanh được mà mình chỉ có thể dùng để tham khảo thôi. Vâng à, một bạn khác là Huy Phong hỏi rằng là chuyên gia đánh giá về về Vinamilk và vâng, cảm ơn à, sự ủng hộ của bạn Huy Phong đối với chương trình và bạn Trần Nam thì hỏi là MBB bạn đánh giá sao về mã này à, vâng thì à, à, à, kính thưa quý nhà đầu tư thì là chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm của quý nhà đầu tư đối với cả các cổ phiếu của à, đối với chương trình và đối với các cổ phiếu nói chung dạ, và bởi vì do là cái thời lượng của chương trình thì nó cũng có hạn cho nên là thành ra là chúng tôi xin phép là sẽ dành riêng một dành riêng các số để nói về những cái cổ phiếu Vinamilk, MBB hay là những cổ phiếu về Vinhome và hôm nay thì chúng tôi sẽ không thể nói kỹ được còn nhưng mà chúng tôi sẽ nói qua ví dụ như là Vinamilk thì hiện tại là cái um, lợi nhuận của doanh nghiệp là đang ở mức đi ngang nghĩa là tăng trưởng rất là chậm trong khi đấy thì là cái ờ, kế hoạch của họ để đi tìm động lực tăng trưởng là hiện tại là chúng tôi thấy là vẫn còn tương đối là loay hoay cái kế hoạch của họ là nó sẽ đến từ cái việc là ví dụ như là họ sẽ xuất khẩu sữa chẳng hạn đấy hay là họ sẽ đi tìm các cơ hội M&A hay là họ đi tìm những cái mặt hàng cao cấp hơn họ tham gia vào các mặt hàng cao cấp thì thứ nhất là tôi à, thì với cả cái con mắt của một người mà cũng đầu tư cổ phiếu nhưng mà tôi cũng không phải là chuyên gia về Vinamilk nhá thì tôi cũng chỉ nói qua thôi thì, thì tôi cảm nhận của tôi rằng là tôi thấy rằng là cái việc xuất khẩu sữa hay là cái việc là tìm cái phân cái ờ, đánh vào thị trường phân khúc cao cấp thì nó đều không thể nào mà giúp cho cái Vinamilk có được cái động lực tăng trưởng cao như hồi xưa và chính vì như thế cho nên là giá của cổ phiếu khi mà không có cái tăng trưởng về lợi nhuận thì nó cũng sẽ diễn biến nó hài hòa hơn so với những cái cổ phiếu mà nó có cái tốc độ tăng trưởng rất là cao bởi vì do là lúc đấy thì quý nhà đầu tư sẽ chỉ hưởng đến từ cổ tức với cả hưởng đến từ à, cái sai tăng lên rất là chậm của doanh nghiệp và đối với MBB thì đối với tôi thì cổ phiếu M cổ phiếu của ngân hàng quân đội thì rất là tốt đây là một cổ phiếu mà xứng đáng để mình có thể nắm giữ dài hạn vâng bạn Tuấn Dương Nguyễn hỏi cảm ơn chuyên gia trả lời câu hỏi trên mình xin hỏi thêm là mô hình của bách hóa xanh có thực phẩm tươi sớm nên khả năng bị hỏng phải vứt đi cũng nhiều hơn Vinmart. Trước kia anh Tài có chia sẻ bách hóa xanh định cắt giảm lại nhưng làm khách hàng không thỏa mãn. Ok thì uh, như vậy bách hóa xanh làm thế nào để cân bằng giữa khách hàng giữa sự thỏa mãn của khách hàng và hạn chế vứt hàng bị hỏng. À thì cái này tôi cũng sẽ chia sẻ luôn rằng đấy là ờ, MWG họ có một cái tip rất là hay nghĩa là họ có chia các mặt hàng của họ ra là hàng ngày 1 này hàng ngày 2 hàng ngày 3 và khi mà hỏng rồi thì họ vứt đi nghĩa là sao nghĩa là hàng ngày 1 nghĩa là hàng tươi sống 100% họ mới mua về 100% thôi thì họ sẽ bán với một mức giá khác còn hàng mà khi mà họ đã mua về và họ và chưa sửa à, và chưa tiêu thụ hết mà để lại quá thời gian hay là nhiều thời gian hơn một chút này thì họ sẽ có bán một cái mức giá rẻ hơn và sau đấy nữa thì là cái hàng cuối cùng thì họ cũng bán mức giá rẻ nữa nghĩa là họ chia các hàng tươi sống của họ thành rất là các nhiều loại hàng khác nhau theo thời gian nhập và và với giá khác nhau luôn thì chính vì như thế cho nên là sẽ giúp cho khách hàng là nếu mà họ muốn mua rẻ nhưng mà vẫn sử dụng được thì họ có thể mua cái hàng mà loại 3 còn nếu mà khách hàng mà muốn hàng tươi sống nhưng mà giá cao một chút thì họ có thể mua hàng tươi sống 100% loại 1 và chính vì cái điều đấy cho nên là thành ra là giúp cho họ có thể cân bằng được giữa cái lợi ích của khách hàng với cả cái lợi ích của và cái mặt lợi ích kinh tế và MWG cũng có chia sẻ nghĩa là MWG cũng có chia sẻ về cái tỷ lệ hủy hàng của họ ấy thì là cũng đã giảm dần theo thời gian nghĩa là cũng không phải là nghĩa là nó không bị tăng lên đâu mà nó giảm dần và khách hàng thì vẫn là tương đối hài hài lòng với cả cái dịch vụ của họ khi bởi vì cái này mình có thể nhìn thấy qua cái việc là doanh thu trên một cửa hàng thì vẫn đang duy trì ở mức tương đối tốt và vẫn là cao so với cả so với cả ờ, hồi xưa vâng và thế thì à, tôi xin phép đấy là sẽ là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay và tôi rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm đến cổ phiếu MWG và quan tâm đến chương trình và xin phép được gặp lại mọi người trong chương trình lần sau. Vâng, chào mọi người ạ.